nhiều khi múc hết tiền tao giao hàng cho mày luôn tao không lấy tiền đó nó chơi cho vui mà what the hell mình có cái shop đẹp vậy mình phải nổ mình phải nổ mình phải nổ mình phải dụ người ta vô shop đó để mình show up cái đẳng cấp của mình ra trừ khi nó không có tiền nó không mua thôi hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT, CEO Duy Nguyễn, khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam rồi à, chào mừng quý chị em đến với chương trình làm giàu cùng như Nguyễn nha à, đại lý BBT đã trải dài khắp mọi miền đất nước để làm được đại lý với BBT thì là duyên là nợ mà cái chính là phải có tiền đó, và phải có máu nữa nó đủ mọi lứa tuổi đủ mọi giới tính nam nữ trai gái già trẻ lớn bé có hết thì ngày hôm nay Di rất vui vẻ ngồi đây chia sẻ về một em trai em trai có một cơ duyên không hề biết trước anh cũng chưa biết mày nữa như hai thằng đại lý ở kia thì anh biết đúng không còn em trai này anh chưa biết nó ở ngoài Đà Nẵng đó, lặn lội khăn gối Sài Gòn tìm gặp idol để thực hiện ước mơ thấy một cái câu chuyện nó như bài thơ chưa mấy em và bây giờ giấc mơ của em đó thành sự thật anh ấy, em ấy đã vẽ ra một giấc mơ về một business nhỏ của mình đó là Đà Nà Súp Đà Nà Súp nha mấy em thì khi mà làm thương hiệu cho cái em đà nà súp này á thì cũng có rất là nhiều cái trăn trở chúc anh chia sẻ sau thì bây giờ anh nói về cái cá nhân cái cái cá nhân của anh cảm nhận về cái em trai này cái em trai này nó cũng khá khá giống anh xưa nhìn khá khá giống cũng thư sinh nho nhã nó mặt cũng khờ khờ nó cũng biết lụm đâu ra tiền làm <laughs> ăn cả hiểu mấy chuyện đó tới vậy không hỏi nha lụm biết lụm đâu ra mấy trăm củ làm ăn nhưng mà ở em trai này khi mà vô gặp anh á có một cái chia sẻ thật lòng anh anh anh anh đừng úp hình em lên mạng nha sếp em nó biết úp em luôn á điều đó nói lên gì thằng này đang làm gì nè xong nó nghe anh tuyển đại lý thích đó xong nó chuẩn bị nó bật quiz ngã rẽ cuộc đời mấy em xin chào các bạn mình là chủ cửa hàng Dada Shop đại lý thương hiệu VPT ở Đà Nẵng thì à, được trở thành một trong những đại lý à, của công ty VPT là một niềm vinh hạnh vô cùng lớn lao của mình London sẽ đại diện cho công ty BBT mang đến những thực phẩm bổ sung đẳng cấp chất lượng và dịch vụ vô cùng tốt đến với làm của mình. Được sự ờ, hậu thuẫn vững chắc của công ty BBT, London sẽ cố gắng trở thành top 1 thị trường shop ở thành phố Đà Nẵng. Từ làm công qua làm chủ cái nó nói với anh á là em tâm đắc nhất cái câu của anh Duy Nguyễn lúc anh Duy Nguyễn mở phòng hỏi câu gì nó là cái câu đó là ngày xưa em nói là giờ em đi làm công á một tháng kiếm 20 triệu thì bây giờ đi làm chủ cũng kiếm tháng 20 triệu ngon hơn ngon là được cái chủ chứ ngon cái được cái trải nghiệm kinh nghiệm nên từ đó em có một cái ngã rẻ nó nó tính dữ lắm mày nó tính ổn giờ đó là uh, em em em set up cái shop em là khoảng 20 ờ, ngày thì em canh 20 ngày nếu nghỉ là vừa Đủ tính vậy đó và em đó bây giờ là chủ của shop Đà Nà Súp ở ngoài Đà Nẵng thì cái câu chuyện giữa em này đến với anh đó nó không quen biết thủy gì á đó cũng quen biết thủy gì luôn á nó vậy là gì là không phải là gì quan hệ nha thí, thí dụ như ở ngoài à, nghệ an á thì mình có coi thể là quan hệ chút đỉnh đó tại vì em ngoài nghệ an thì biết lâu rồi anh cũng ủng hộ thêm miếng còn em này thì anh chưa biết đó nhưng mà đến với đây xuống tiền tạo một ngã rẽ và bây giờ kết quả ngoài đó cũng đang vật lộn với dịch tình hình chung mấy thằng nào cũng vậy thôi tình hình chung thôi ví dụ như bình thường á bán ngày hai ba chục triệu vậy ngon rồi ba muốn gì nữa ngày hai ba chục triệu chơi ít lắc đầu thằng quỷ má ngày hai ba chục triệu bây giờ mà cứ tính đi ngày hai ba chục triệu á thì tháng nhiêu, nhiêu cứ cho ngày hai chục tháng 600 lợi hai chục phần trăm là nhiêu trăm hai đúng không trăm hai trừ một bằng hai chục từ ờ, cơm ăn vợ nấu ba chục nữa còn lời nhiêu năm chục luôn cho mày trăm hai trừ một bằng hai chục từ ờ, cơm ăn vợ nấu ba chục nữa còn lời nhiêu năm chục còn thằng nào mà à, không có cơm ăn vợ nấu thì mặt bằng rẻ hơn thì điêu lại trời ơi trời vậy thôi ừ. nhưng mà giờ dịch mấy em làm gì làm gì được nó hỏi dịch giờ tháng thì ờ, ngày thì nói chung khổ lắm năm mười triệu ngày cái nó năm mười triệu thì giờ mình vô mình điêu với ông chủ đi chủ nhà xuống giá chủ nhà tại vì sao anh có thông tin những cái đại gia bán lẻ gửi đơn cho chủ nhà xuống giá 50% rồi đó đó mà thôi không đi đặt vấn đề nữa nói về vấn đề đà nà tại sao đặt đà nà tại vì đơn giản đà nà là đà nẵng đà nẵng kêu nó kêu nó thường quá mình đặt thương hiệu phải che né chữ đà nà giống như cô đô đó đó là cách đặt thương hiệu bí quyết số 1 nha đặt thương hiệu bí quyết số 1 là đặt thương hiệu dùng cái cách nói trớ trớ ra đừng nói thẳng nói xéo xéo nói xiên xiên nói sò xỏ nha đà nà đọc dana là thấy mẹ luôn đó nha ba quan trọng là cách đọc nữa em khi mà chúng ta phát âm cái thương hiệu của mình ra dana sub dana dana sub không có đọc dana nha dana đọc kỳ lắm thì bây giờ anh nhìn trên logo của dana đi anh thấy có những cái màu sau đây là những màu chủ đạo mà anh cố tình anh bắt nó không cho nó sửa nó thật sự anh đặt cái này là anh có tham vọng sau này anh làm những việc khác nữa mình đặt một thương hiệu mình có phải có tham vọng nhiều lắm em chứ không đơn giản là cái thương hiệu chỉ là cái thương hiệu đặt cô tí cô tèo cô te gì đó là thua rồi đó em nhìn cái màu cam màu cam ý nghĩa gì sự phát triển sự năng động tuổi trẻ phải màu cam không màu khác đỏ sốc lắm đỏ cũng có ý nghĩa của đỏ nhưng mà đỏ sốc lắm em nhớ là màu cam thôi mình chơi màu đừng có sốc quá đúng không nhiều khi màu đỏ nó kỵ màu vàng nó, nó, nó rất là cũng như hai màu nó sốc quá trắng nó kỵ đen đúng không đỏ kỵ vàng mà trắng kỵ đen mấy em đồng ý không trắng với đen là không được trắng thì phải chuyển qua thành màu xám trắng trắng sữa màu đen chuyển qua màu xám bao đẹp đây là bí quyết số 1 nha số 2 số 2 là màu xanh lá cây màu xanh lá cây ý nghĩa nói gì nó là cái sự natural mấy em nhớ tất cả thương hiệu của Như Nguyễn đều đa phần có màu xanh lá cây màu xanh lá cây là màu natural ý nó là súp chất lượng cao đúng không màu xanh là màu natural nè màu đó là màu không có đột biến gen đó còn mấy cái màu tầm bậy tầm ba là nó đột biến gen rồi còn cái màu xanh là cái màu natural màu tự nhiên màu của sự sống màu của hy năm xanh em phải xanh hy vọng xanh sự sống xanh xanh của khát vọng sống đó rồi tới màu biển biển đà nẵng phải biển ba ơi biển trời biển trời đà nẵng đẹp lắm ấy ơi do đó là đa na súp đó xin giải thích ý nghĩa của chữ đa na súp còn cái tất nhiên cái chữ a là cái quả tiết làm cho nó khác ba chữ còn lại thôi không có ý nghĩa gì hết đó mình làm cái họa tiết cho nó khác ba chữ còn lại nhưng mà mấy em biết là em thích nhất cái đa sub là chỗ nào không nope. nó làm cái shop đẹp em thằng này làm cái shop đẹp á anh không tin rằng nó tuổi trẻ mà làm được cái shop như vậy anh nói thiệt mày giỏi tao hồi xưa hồi xưa tao thiết kế phòng việc là gần thấy gớm biết nào hình cũ không chứ thiệt thấy gớm mà bây giờ dưới một cái đội media team hùng hậu nó support cho em Đà Nẵng shop đây là một shop đẹp đó cái shop đẹp nhưng mà chỉ có cái điểm trừ mấy em biết điểm trừ gì không má nó, th nó thuê cái thằng bản hiệu đúng cùi chuối luôn nó thuê thằng bản hiệu đúng cùi chuối luôn trời đất rất là mẹ ơi cái bản hiệu là cái đẹp nhất ông ông phải bây giờ mày làm tao vậy nè khung sắt mặt alu chữ mica không trượt phát nào không có nghe đâu ba không biết bản hiệu tư vấn cái gì đó nó chơi nó cắn tôn cảm má tôn mà còn tôn kẽm nữa nó không thẳng ông ơi nó bị gãy bụp bụp bụp, bụp gì đó lên văn hiệu nó hơi xấu đó cũng là một điểm trừ nha một điểm trừ cho cái, cho cái shop này nhưng mà ở cái shop này nó có nhiều điểm cộng lắm thứ nhất là đẹp bạn vô nhìn coi riêng cái hệ thống shop cái hệ thống store shop của BBT ở Đà Nẵng đó, nhìn nó nó khang trang nhìn nó đẹp nói chung là ở cái lứa này ở, ở cái đợt đại lý thương hiệu này nó nó làm bài bản hơn đại lý thương hiệu thằng Minh Lâm nhiều cái thằng minh lâm mà cái thằng nó đi trước á mà thằng đó lâm nó đầu tư trời ơi ông nội ơi sạch sạc quá ba nói thiệt nhiều khi nói nó sợ nó giận chứ hôm nay nó mới cây cứu nó qua bên mình thạnh nó làm cái mới kìa minh lâm minh lâm nó qua mình thạnh nó làm cái mới nó chuẩn bị 12 ờ, khai trương nó đang dịch đó ông nội cách ly xã hội đó ông đi khai trương đi à, không biết cái mới nào khá hay cũ chưa chứ nói chung thằng minh lâm có một cái là nó cũng chịu khó tìm tòi nó chịu khó học hỏi mà thấy không rõ ràng nó tìm tòi nó khỏi mà photoshop tự nó làm đó nhìn là biết tự nó làm rồi chứ phải nó mướn rồi nên kem trai này ạ bây giờ về mở cái shop hoành tráng ở số 100 170 b hay gì đó phan đăng lưu ở ở ở ở đâu ta ở cái gì mà mà mà mà chỗ gì có gần novotel á hồi đó ngang ngoài đó ở gần chỗ novotel cũng khá là trung tâm đó nên cái shop của em này rất ở trung tâm nha em shop ở trung tâm shop đẹp phục vụ luôn nhiệt tình có có cộng tác viên nữa có hai bằng đệ em nó ra ngoài đó làm cộng tác viên ngoài đó luôn rồi có những thằng nó làm đệ anh mà nó xin anh 5 năm anh chưa nhận nữa em hết hết lót hết chỗ vô cộng tác viên gặp quy bảo nó khó quá cộng tác viên gặp quy bảo khó quá nó đạp văng hết rồi má quy bảo nó chơi test cộng tác viên đúng ác luôn nó chỉ nó ra ba câu thơ nó kêu đi vào chỗ trống đó sao thấy tôi rồi Sao thấy ai rồi tôi cũng yêu, cũng biết tương tư, cũng nhớ nhiều Ba chấm câu tiếp theo là gì cho bạn Năm 30 giây Thằng kia mới theo dõi con năm không biết rồi Nói thôi, ô phải vô gì chứ vô gặp thằng Huy Bảo là gãy à Bây giờ ông má phải vô mấy thằng đại lý thương hiệu á Nó tuyển nó khó dễ hơn Đó, nên có rất nhiều đại anh nó vô nó nó, nó, nó hỗ trợ cái cái cái cái cái cái đà đà súp này mạng đà đà súp này giờ á là buôn bán là có một cái hình mình rất thích đó là hướng tới đối tượng cuộc sống hướng tới đối tượng cuộc sống anh thích trong này đó. tại vì á gym phục vụ cuộc sống em đi đúng lý tưởng của bbt là tự nhiên em được bbt búp mana này nó này nói chơi cho vui thôi nha nhiều khi mốt rồi hết tiền tôi giao hàng cho mày luôn tao lấy tiền đó nó chơi cho vui mà what the hell đó. nhưng mà cũng có một cái để cho tụi em phấn đấu đúng không cũng có một cái để cho tụi em phấn đấu vậy thì tụi em muốn được bbt support thì bbt luôn theo dõi tụi em luôn lắng nghe luôn nhìn nhận những cái việc mà tụi em làm những cái chiến tích mà tụi em có được hay là những cái đầu lâu mà tụi em mang về cái đầu lâu nào có giá trị thương mại mà đạt tới nó, nó, chạm vào cái cung bậc cảm xúc của anh Duy Nguyễn là tự nhiên Nguyễn thích bởi vì cái shop nào thứ nhất đó mà bán online nhiều á là thấy không mến rồi đó tại sao đi lên trển dành ăn quá mà mà dành ăn nhiều quá hồi chém lộn đó là nguyên tắc đúng không đó nên cái shop nào á bán offline nhiều anh thích tại vì sao tại vì mấy em làm cái shop đẹp như vậy mà mấy em đi bán online mấy em có phí không có phí của trời không mình có cái shop đẹp vậy mình phải nổ mình phải nổ mình phải nổ mình phải dụ người ta vô shop đó để mình show up cái đẳng cấp của mình ra trừ khi nó không có tiền nó mới không mua thôi chứ tự nhiên mấy đứa mà nó nhà mướn đúng không nó không có kho nó hàng hóa nó bỏ trong cái mền của nó đó nó đi bán online mình đi lên online mình gặm chung tụi nó nhìn nó hạ đẳng mấy em đương nhiên online là vẫn phải bán đúng không nhưng mà thị trường chính nó là offline và thị trường chính là gym phục vụ cuộc sống cái đó là cái chiến lược mà anh cảm thấy anh, anh thích ở cái em trai này thôi nói dài nói dài nói dở tới shop ủng hộ nha em hôm nay anh làm video là anh giới thiệu nói về cái mặt là ở ở ờ, ở ờ, ở Đà Nẵng một cái thành phố trực thuộc trung ương thành phố lớn nhất của miền Trung nó thành phố có một lượng gymer cũng tương đối khá nhưng mà kiến thức về súp thì tư rất là yếu Đà Nẵng súp yếu lắm đó nên tụi em mới là người khai phá tụi em là người đi đầu tiên rồi thì những cái mảnh đất màu mỡ và những cái lứa thu hoạch đầu tiên thì sẽ là của các em và Đà nẵng súp là một trong hai đại lý thương hiệu của BBT ở ngoài Đà Nẵng Hiện tại BBT không nhận đại lý thương hiệu ngoài Đà Nẵng nữa nope. Mà chỉ nhận đại lý cấp 2 thôi Đại lý cấp 2 là đại lý không được bán sỉ mà chỉ bán lẻ Đó là đại lý cấp 2 Mà đại lý cấp 2 thì nói chung kiếm ăn cũng ngon lắm Liên hệ một trong hai đại lý thương hiệu của BBT Tất nhiên BBT kiểm soát chất lượng yes. Làm ăn mua bán thì với đại lý thương hiệu thôi Nhưng mà BBT kiểm soát chất lượng không có em bán bảy chất nha Đối với anh làm ăn là hai quality chất lượng nó quan trọng không có giỡn được Còn đại lý số 2 nằm ở trăm Đặng Dung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 đi xây dựng đời riêng mơ đích thực bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền huy đầy oai phong ôm trọn cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy nhưng bông hồng nhung khi bên ta em sướng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên